What's up? Xin chào năm trăm anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng review cho anh em một con chuột gaming mới ra nhất của thằng Idora Đó chính là M620W Đây là một con chuột không dây đầu tiên của thằng Idora Hiện tại thì em này đang rất là hot Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi xem được con này có cái gì đặc biệt mà nó lại hot đến như vậy Ok, let's go về các đóng hộp của em này thì chúng ta nhìn thấy nó khá là đơn giản không có gì đặc biệt nó giống như tất cả những cái con ờ, hộp của những cái con chuột của thằng Idra khác thôi nó vẫn chỉ có hình này có mã này rồi một số cái thông tin cơ bản của dòng chuột như thế này vân vân nói chung là nó khá là bình thường không có gì cả chúng ta có thể vứt cái hộp sang một bên đó đây mới chính là nhân vật của chúng ta Ok, như các bạn đã thấy đi con chuột này khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái kiểu dáng là đối xứng cân bằng tức là hai bên thì nó sẽ không có thổi thụt ra giống như cái kiểu mà công đáy học à, về cái kiểu này thì nó thuận tiện cho cả hai tay cả tay trái hoặc tay phải đều có thể sử dụng được và cái kiểu dáng như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy nó na ná như một cái con nào đó khá là nổi tiếng tuy nhiên thì nó sẽ có thay đổi một chút ví dụ chúng ta sẽ thấy được là có một cái vạch hiển thị pin ở đây con lăn nó sẽ khác đi một chút và cái nút DPI này nữa ờ, cái kiểu của con này thì nó sẽ hơi vát chéo ở đường ở đây làm một cái điểm nhấn khá là đặc biệt ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy có logo Idra và cái logo này có thể xuyên led được phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ thấy có ba nút à, nút này là nút ờ, lùi nút tiến và nút ở giữa này chính là cái nút bật tắt nhanh ba cái nút này chúng ta có thể tùy chỉnh lại bằng cái phần mềm của em này ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ thấy là nó một cái khu vực chống trơn không có kèm theo nút nào ở phía dưới chuột thì chúng ta sẽ thấy có cái mã của con chuột ở đây chúng ta sẽ có hai cái fit khá là dày và to ở phía trên phía dưới ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái cần gạt cái cần gạt này sẽ có ba nấc và nếu như chúng ta gạt qua bên ờ, phía bên phải này hết cỡ thì sẽ là tắt à, ở giữa thì sẽ là nấc tích kiệm pin tức là cái nấc này nó sẽ không có hiện đèn led ở logo mà chỉ hiện đèn led ở lúc cuộn thôi và một cái nấc cuối cùng là nấc có thể hiện đèn led full tức là nó hiện đèn led cả logo cả trên nút cuộn luôn ở đây chúng ta có thể thấy một cái khay để đựng cái USB receiver cái USB này sẽ cắm vào trong cổng USB của PC của mình để nhận tín hiệu và con này đang sử dụng nó là chuẩn quay led như các bạn có thể thấy là cái USB receiver này nó hít khá là mạnh vào trong con chuột cho nên nó sẽ không có bị cho nên nó sẽ khó mà có thể rơi rớt được khi mà chúng ta có thể mang đi ở phía trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái cổng cắm để sạc và cái cổng này sẽ là cổng chuẩn tai si rất là ngon À, mình rất thích cái chuẩn này tại vì cái chuẩn Dyson này chúng ta cắm khá là tiện lợi mình có thể đảo chiều và không có sợ bị nhầm và cũng như là mình có thể sử dụng bất kỳ cái dây cổng Dyson nào để sạc cho con này à, dùng cả dây điện thoại cũng ok không sao hết và nói thêm nữa thì nhà sản xuất cũng có tặng cho chúng ta một cái cuộn dây cáp tai c và cái dây cáp này cũng được bọc dù đàng hoàng luôn và có cả chống nhiễu nữa à, mặc dù là nó sẽ không có được mạ vàng hai cái đầu này nhưng mà như thế thì cũng không cần thiết lắm tại vì cái này chủ yếu là để sạc thôi chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về cấu hình của em này và em này đang sử dụng đó là cái switch của Hano và cái switch này sẽ cho độ bền là 20 triệu lượt nhấn cái cảm giác bấm của hai con chuột trái phải này thì khá là mượt và nó khá là đầm hơi nặng một chút chứ không quá nhẹ như những cái con chuột ờ, văn phòng khác tuy nhiên cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nha các bạn à, và các bạn có thể nghe tiếng bấm của nó như thế này Về con lăn của em này thì mình đánh giá rất là tốt. Khi mà mình lăn thì có cảm giác vừa phải, không quá nặng cũng không quá nhẹ. À, khi mình lăn thì nó khá là ok. Và cái tiếng lăn của nó cũng không ồn như những cái con lăn của những con chuột khác. Còn các nút chỉnh DPI hay là những cái nút phụ thì mình bấm có cảm giác hơi cứng một chút. Có lẽ là do nó không phải sử dụng những con switch ngon. Về cái form cầm này khi mình cầm thì nó sẽ hơi nhỏ so với những cái người mà sử dụng chuột to quen rồi và cái kiểu cầm của nó thì tốt nhất sẽ là kiểu cầm claw hoặc là cầm finger um, về claw thì tức là cái bàn tay của mình nó sẽ không có chạm được vào trong cái phần mu của con chuột tuy nhiên thì cái kiểu này thì có lẽ là rất là nhiều game thủ sử dụng thì như vậy thì mình khi mình lia chuột thì nó thao tác nó cũng sẽ dễ dàng và nhanh hơn khi mình cầm thì không có cảm giác là bị cấn tay chúng ta sẽ thấy ở đây có bốn cái đèn màu đỏ đây bốn cái mức đèn này sẽ tương ứng với lại các cái mức pin của con chuột hiện tại thì mình đã sạc đầy con này rồi cho nên là chúng ta sẽ thấy là có đèn nó hiện full bốn nấc luôn ở phía sau này chúng ta sẽ có đèn led rgb à, logo của thằng idora và chúng ta có thể tùy chỉnh bằng phần mềm dung lượng pin của em này thì theo nhà sản xuất công bố thì nó là khoảng 750 mAh và với cái dung lượng này thì mình đã test thử và sử dụng con này à, như các bạn đã thấy là con này nó hơi cũ một chút thì do là mình đã test sơ qua rồi và mình sử dụng con này từ lúc từ lúc có 3 vạch pin thôi tức là không có đầy cho đến khi mà nó cạn pin thì rơi vào khoảng tầm từ 4 à, cho đến 5 ngày đó là mình sử dụng rất là nhiều nhé mình sử dụng từ sáng từ 8 giờ sáng cho đến khoảng tầm 9 giờ tối lận thì mình mới nghỉ đó đó là mình sử dụng trong tác vụ văn phòng thôi chứ không phải là chơi game với cái thời lượng pin châu như vậy thì mình nghĩ là nó có thể đủ đáp ứng cho các bạn à, sử dụng trong lâu dài và cũng như là nó không có quá gây khó chịu trong cái việc hết pin nhanh và nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm pin hơn nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng cái nấc tiết kiệm pin thôi tức là nấc ở giữa đây khi chúng ta bật cái nấc này lên thì nó sẽ tạm thời tắt cái đèn led của logo đi và chỉ còn sáng của cuộn thôi vì sao cái đèn led của cuộn này nó sáng là vì nó còn hiện chức năng để báo cái mức dbi của mình nữa khi mình điều chỉnh mức dbi thì cái đèn của cái cuộn này nó cũng sẽ thay đổi để mình thử cho các bạn coi nhé à, như các bạn đã thấy thì nếu như mình chuyển sang DBI khác thì cái đèn của con cuộn chuột nó cũng sẽ thay đổi luôn và mỗi màu đèn của nó sẽ tương ứng với một mức DBI khác nhau cái này mình có thể tùy chỉnh ở trong phần mềm của con chuột nhé chúng ta sẽ sang một phần rất là quan trọng nữa đó là về cái mắt đọc của em này thì em này đang sử dụng mắt đọc đó là PitArt 3325 à, một cái mắt đọc tầm trung thôi chứ không phải là quá cao cấp À, tuy nhiên thì mắt đặc này vẫn có thể đáp ứng được cho chúng ta về một số cái tác vụ gaming à, bắn súng thì mình dùng con mắt đọc này vẫn ok và cái mức DPI tối đa của nó sẽ là 5000 với cái con mắt đọc này thì các bạn yên tâm nếu như các bạn chơi những cái game FPS thì nó vẫn có thể đáp ứng được Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn GoPro tức là đi đấu giải hoặc là những cái mà các bạn đứng top đua top thì sử dụng con chuột này cũng chưa phải là tối ưu lắm con chuột này thì cái độ nặng của nó cũng tương đối là nặng nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một con chuột nhẹ thì con này có lẽ là chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Ở đây mình có một cái cân à, tiểu ly thì cái cân này được cân được à, mắc tối đa là 500 gram mình sẽ bỏ con chuột lên xem thử nha. Đó, như các bạn đã thấy là cái cân nặng của nó là khoảng 108 g, à, gần 110. Đó. Tức là nó cũng nặng gần như tương đương với những cái con chuột mà sử dụng à, dây bình thường à, có lẽ là do cái pin của con này nó sẽ tăng lên trọng lượng khá là đáng kể đấy và nếu các bạn sử dụng trong thời gian dài thì có lẽ là nó sẽ gây mỏi tay nếu như mà các bạn vẩy liên tục như thế này tuy nhiên một cái lợi thế nữa đến từ cái dòng chuột không dây đó chính là các bạn không bị vướng dây và nó sẽ giúp cho các bạn lia thoải mái hơn đây cũng là một cái điểm mà rất là nhiều game thủ sử dụng chuột không dây để mà chơi game đặc biệt là những cái game FPS như là CSGO hay là đột kích vân vân. Ngoài ra trong quá trình sử dụng con chuột này thì mình chưa hề thấy một cái hiện tượng nào trễ hay là dịch lag đến từ con chuột này. Phải nói là nó rất là ổn định. À, cái mắt đọc của nó khá là tuyệt vời và cái tốc độ truyền tín hiệu của nó thông qua cái USB receiver thì như các bạn đã biết là nếu như chúng ta dùng chuẩn wireless thì cái độ trễ của nó gần như là rất là ít rất là thấp à, trừ khi các bạn là một trong những cái người mà chuyên nghiệp chơi game chuyên nghiệp hoặc là chơi những cái game FPS thì mới cảm nhận được cái sự uh, trễ của em này Ngoài ra thì Inara còn rất là hào phóng khi trang bị cho em này một cái bộ phần mềm có thể tùy chỉnh được tất cả các nút cũng như là DPI kể cả là macro cho em này luôn đó là một cái điểm lợi thế khá là lớn đến từ IDRA tại vì như thế thì chúng ta sẽ có một cái lợi đó là khi mà mình macro hoặc là mình ờ, chỉnh DBI thì có thể chỉnh được những cái mức mà phù hợp với mình nhất Ok như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua em chuột Edora M620W ờ, một trong những con chuột không dây ờ, khá là ngon đến từ Edora với tầm tiền khoảng gần 600 ngàn thì mình thấy con này rất là ổn cho những bạn nào mà đang muốn gaming nhưng mà lại một, muốn một con chuột không dây về cái ưu điểm của nó thì rất là nhiều ví dụ như là chúng ta sẽ có chuẩn tai si tiện lợi này chúng ta sẽ có đèn led RGB phần mềm tùy chỉnh về dung lượng pin thì phải nói là rất là ok khi mà chúng ta có thể sử dụng từ 4 cho đến 7 ngày nếu mà chúng ta tắt đèn led đi thì có lẽ là sử dụng được lâu hơn rất là nhiều khá là châu bò và cái mắt đọc của nó cũng không hề là tệ ờ, nếu như mà các bạn không phải là dân chuyên nghiệp thì chúng ta sử dụng cái mắt đọc này chơi game là rất là thoải mái nhé độ bền của em này thì mình thấy có ghi là 20 triệu lượt nhấn đó cũng khá là tốt rồi à, còn ờ, về thực tế ra sao thì cái này phải đợi các bạn trải nghiệm thôi về nhược điểm của em này thì có lẽ là đến từ cái phần nó sẽ hơi nặng một chút so với là một con chuột không dây và thiết kế của nó sẽ còn một số cái bất cập ví dụ như là phía bên tay phải này cái nút này nó rất là cấn tay này và khi mà chúng ta cầm á, cái vỏ của nó khá là trơn à, nếu mà các bạn à, ra mồ hôi tay nhiều á, thì khi mà mình nhấc chuột lên thì nó có cảm giác như là muốn tuột ra khỏi tay vậy nên là các bạn sẽ lưu ý nhé Ờ, các bạn thấy sao về em chuột Idora này? À, nếu các bạn có ý kiến về em này thì hãy nhớ comment ở phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình cứ để link ở phía dưới ấy, phần uh, mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye!